trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 5 năm 2023. Như quý biết, tuần qua một tuần tăng điểm khá tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam có hai phiên tăng điểm rất là mạnh là vào phiên mở cửa đầu tuần thứ hai và vào phiên ngày thứ sáu cuối tuần. Xen kẽ vào đó là ba phiên uh, tăng giảm điểm với biên độ nhẹ. Có thể nói uh, với việc kết thúc tuần ở mức tăng điểm là 2,5% đây là một trong những tuần khá là tích cực của VN Index sau một chuỗi ngày dài 4 tuần liên tiếp giảm điểm. Xét về yếu tố thông tin thì tuần qua trên bình diện thế giới, thông tin chú ý nhất chính là thông tin về lạm phát của Mỹ được công bố. Kết quả thì lạm phát của Mỹ là có giảm nhẹ so với tháng trước và đưa mức lạm phát theo năm của Mỹ giảm từ mức 5% uh, ờ, cuối tháng uh, ờ, 3 xuống mức là 4,9% cuối tháng 4. Điều này thì ờ, phù hợp với những diễn biến trước đó và nhận định của chúng ta. Vì như chúng ta biết là trước đó chúng ta cũng có nhận định là lạm phát của Mỹ sau khi xuống 5% nó sẽ đứng lâu ở khu vực này tầm uh, ờ, 2 quỹ 4 năm tháng, sau đó thì nó sẽ quyết định là đi ngang hay là đi lên. Thực tế thì với những dữ liệu kinh tế trước đó thì để lạm phát của Mỹ quay đầu đi xuống tiếp là có vẻ hơi khó đấy. Chúng ta cũng có thể nhìn lại tham khảo lại kịch bản lạm phát năm 2007 thì chúng ta cũng thấy sau khi mà lạm phát tăng cao này, Fed cũng nâng lãi suất này, năm 2006 đây, lạm phát ngày đó thì đang ở mức trên 4%, kéo được xuống mức là 2, trên 2%, 2,5. Nhưng mà đứng đó một thời gian, sau đó lại quay đầu tăng lên và đẩy nền kinh tế vào suy thoái. Tất nhiên là bối cảnh thì mỗi lúc nó một khác nhau, nhưng đó cũng là một cơ sở để chúng ta tham khảo. Vì chúng ta nhìn thấy là thị trường lao động của Mỹ hiện nay vẫn cực kỳ nóng. Chúng ta biết tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ đấy, được công bố cuối tuần trước vẫn ở mức là siêu tốt đúng không ạ? à, <clears throat> 3,4%, mức tốt nhất trong vòng hơn 50 năm. Thì nó cho thấy là cái mục tiêu của Fed chưa đạt được. Thứ nhất là mục tiêu của Fed là kiềm chế lạm phát và muốn thị trường lao động hạ nhiệt. Nhưng mà lạm phát thì đã khống chế được một phần, đưa lạm phát từ mức cao nhất 9,1% xuống 4,9. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ là lạm phát của Fed là mục tiêu là 2%. Lạm phát lõi của Fed, lạm phát lõi thì tăng 0,4%, đưa mức lạm phát lõi ờ, đã loại trừ đi giá năng lượng và giá thực phẩm thì từ mức 5,6 xuống 5,5 có thể nói lạm phát lõi vẫn đang rất là cao và đang cao hơn lạm phát cơ bản. Chúng ta biết là cái lạm phát lõi này, Fed căn cứ thì chủ yếu căn cứ vào lạm phát lõi chứ không phải là cái chỉ số lạm phát chung nhá, CP. Bởi vì lạm phát lõi thì nó đã trừ đi yếu tố biến đo- các mặt hàng hay biến động là giá lương thực và năng lượng thì lạm phát lõi vẫn đứng ở mức 5%, 5,6%, à, đây vẫn là một mức rất là cao. Chúng ta nhìn thấy lạm phát lõi không có dấu hiệu hạ nhiệt như lạm phát. Điều này cho thấy khả năng Fed sẽ phải hành động mạnh tay hơn nữa. Vấn đề là công cụ tiếp theo của Fed sẽ là gì? Thì như trước đó tôi thường nói là Fed có hai công cụ. Một là công cụ gián tiếp là tăng lãi suất. Hai là công cụ trực tiếp chính là QT tức là thu hồi QE. <clears throat> Hiện nay chúng ta biết là mỗi tháng Fed đang uh, giảm bằng cơ đối kế toán vào khoảng 95 tỷ đô. Nếu không có gì bất ngờ, dữ liệu kinh tế tiếp tục mạnh như này thì hoàn toàn Fed có thể xem xét tăng cái à, bảng ờ, việc ờ, giảm bảng phân đối kế toán mạnh hơn tức là có thể tăng cái lượng giảm quả lên khoảng 120 tỷ đô đấy là cá nhân tôi kỳ vọng nhé hiện nay thì chưa có thông tin nào đưa ra như vậy cả muốn biết thông tin thì chúng ta phải đợi cuộc họp tháng 6 của Fed còn việc Fed khá là kiên định trong việc nâng lãi suất bây giờ ông có một số luồng ý kiến đưa ra có luồng ý kiến thì kỳ vọng xe Fed sẽ hạ lãi suất vào tháng 7 tháng 8 tức vào quý 3 có một luồng lãi suất thì lại ờ, đưa ra là Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất 0.25% trong tháng 6. Theo quan điểm cá nhân tôi, cả hai luồng uh, ý kiến này đều mang yếu tố gọi là suy đoán cảm tính thôi. Bởi vì chúng ta biết là từ trước đến nay Fed khá là nhất quán trong việc hành động và đưa ra cái nhận định của mình. Nếu theo cái biên bản tháng 3 thì khả năng đợt tăng lãi suất tháng 5 của Fed là kết thúc rồi và Fed sẽ duy trì lãi suất ở đây cả năm ờ, hết năm 2023 chứ không có chuyện cắt giảm lãi suất hay là tăng lãi suất tiếp nữa. Theo tôi nếu khi cần dùng đến để hạ nhiệt nền kinh tế, Fed sẽ dùng đến công cụ thứ hai. Đấy, đây là công cụ rất là mạnh luôn, nó mạnh hơn công cụ nâng lãi suất cơ, bởi vì nó trực tiếp hút tiền khỏi lưu thông. Về các dữ liệu kinh tế khác thì chúng ta biết là chỉ số giá sản xuất PPI thì có mức tăng rất là nhẹ 0,2% À, số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp lần đầu thì có tăng nhẹ từ mức 242.000 đơn tuần trước lên mức 264.000 đơn theo tôi nó không có ảnh hưởng nhiều. Niềm tin tiêu dùng thì à, cho thấy là người à, tiêu dùng khá là bi quan về nền kinh tế, chỉ số tiêu dùng đã giảm từ mức 63,5 xuống mức 57,7. Đây là một mức nó rất là thấp. Đấy, một mức khá là thấp. So với trước kia khi mà nền kinh tế còn mạnh, niềm tin tiêu dùng thường xuyên là đứng 100%. Từ khi dịch Covid xảy ra lúc đó niềm tin tiêu dùng vẫn đứng ở mức 7 mấy 80%. Nhưng mà từ lúc nền kinh tế bắt đầu rơi vào lo ngại rơi suy thoái thì niềm tin tiêu dùng xuống mức khá là thấp. 5-60 thôi. Nó cho thấy nhà đầu tư ờ, không ờ, đây là niềm tin tiêu dùng là khảo sát là quan điểm của nhà đầu tư về nền kinh tế trong vòng một năm tới bạn nhé nó cho thấy nhà đầu tư thấy bức tranh phía trước nó khá là xám xịt chứ không hề sáng sủa trong tuần qua ngoài những thông tin kinh tế định kỳ thì ờ, trên thế giới không có biến động ờ, kinh tế nào lớn cả còn ờ, đối với Việt Nam thì sao trong tuần qua Việt Nam có những thông tin nó khá là đáng chú ý à, ngân hàng nhà nước có họp và tiếp tục phát đi thông điệp là sẽ cân nhắc giảm lãi suất điều hành à, điều này thì cũng đã được ờ, thị trường phản ánh một phần bởi vì là chúng ta biết là trong thời gian vừa qua chính phủ rồi các chuyên gia kinh tế rồi quốc hội ờ, tất tần tật ở đâu đâu chúng ta cũng thấy có nói đến là ưu tiên phục hồi kinh tế và mong muốn là các nhà điều hành chính sách giảm lãi suất. Do vậy theo tôi thì nhiều khả năng ờ, Việt Nam sẽ cuối tháng 5 này, tuần này hoặc tuần sau sẽ có một đợt giảm lãi suất À, khá nhiều chuyên gia đưa ra mức giảm là 100 điểm cơ bản nhưng theo tôi cá nhân tôi đánh giá khả năng chỉ có một đợt giảm 50 điểm cơ bản thôi về lãi suất điều hành thôi. Bởi vì chúng ta biết là lãi suất của Fed hiện nay đứng khá là cao. Lãi suất của ngân hàng Trung Anh tuần qua thì ngân hàng Trung Anh cũng đã tăng lãi suất 25 điểm phần trăm, đưa lãi suất của Anh lên mức 4,5%. Chúng ta biết hiện nay là các ngân hàng trung ương châu Âu lớn và ngân hàng Mỹ cũng đưa lãi suất lên mức khá là cao. Do vậy, khi chúng ta đang đi ngược lại thế giới là cắt giảm lãi suất thì điều này nó có tiềm ẩn rủi ro rất là lớn bởi vì như trước đó chúng ta biết ờ, đồng tiền Việt Nam đồng giữ được sự ổn định về tỷ giá và thu hút được vốn đầu tư mỗi khi biên à, lãi suất cơ bản của chúng ta ít nhất cao hơn lãi suất của đồng đô la khoảng 2,5 đến 3 tức là 250 300 điểm. Hiện nay thì lãi suất cơ bản của chúng ta đưa về mức 6% còn Fed là 5 đến 5.25 như vậy biên của chúng ta chưa đến 100 điểm. Điều này nó hoàn toàn có thể dẫn đến việc đảo chiều dòng vốn hoặc là tỷ giá của chúng ta sẽ phải mất giá. Có thể nó chưa diễn ra ngay nhưng cá nhân tôi dự đoán nếu ngân hàng nhà nước tiếp tục cắt giảm lãi suất một lần nữa thì dự kiến trong quý 3 hoặc là thậm chí là quý 4 dòng vốn sẽ có dấu hiệu đảo chiều và lúc đó buộc ngân hàng nhà nước sẽ phải quay đầu trở lại là tăng lãi suất vào cuối năm. Tuy nhiên đó là chuyện của cuối năm đúng không? Ngắn hạn chúng ta vui cứ vui đã, vui được ngày nào hay ngày đấy. Ngắn hạn thì nếu với những chính sách kinh tế vĩ mô thế giới ổn định như này, đấy, Fed bây dừng tăng lãi suất và tạm dừng từ giờ đến cuối năm, ngân hàng nhà nước thì lại có dấu hiệu sẽ cắt giảm lãi suất thì ít nhất là trong vòng 3 6 tháng tới ờ, kinh tế vĩ mô của chúng ta ít nhất là nó sẽ sáng sủa hơn một chút. Sáng sủa không phải là do sức mạnh của nền kinh tế vĩ mô hay là nền tảng doanh nghiệp tốt hơn mà sáng sủa là do chính sách tiền tệ của chúng ta sẽ bớt thắt chặt hơn một chút, thị trường của chúng ta sẽ có thanh khoản. Đấy, dòng vốn có thể bắt đầu chạy. Tức là khi mà hệ thống ngân hàng không có áp lực về việc phải huy động vốn bằng mọi giá họ hoàn toàn có thể điều chỉnh giảm các mức lãi suất uh, dài chúng ta hiện nay biết hiện nay ở các uh, ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ thì lãi suất uh, huy động trên 6 tháng vẫn đứng ở mức 8 9%, họ hoàn toàn có thể giảm xuống 100 điểm cơ bản nữa và lúc đó dòng vốn đang gửi tiết kiệm trước kia đã có những thời kỳ lên 11 12%, hiện nay quay đầu xuống dưới 10%, có nguy cơ xuống tầm 8% thì dòng vốn hoàn toàn có thể phải suy nghĩ là tiếp tục bám trụ ở hệ thống ngân hàng bằng hình thức gửi tiết kiệm hoặc chia nhỏ một phần sang các kênh đầu tư khác và đương nhiên đối tượng mà được hướng đến nếu dòng vốn rời khỏi hệ thống ngân hàng đối tượng đầu tiên theo thị trường chứng khoán nên điều này hoàn toàn là thị trường chứng khoán có thể đón bổ dòng vốn bổ sung theo tôi có thể là một phần dòng vốn bổ sung từ các uh, thị trường vốn uh, hoặc là từ hệ thống ngân hàng đi ra. Bởi vì chúng ta biết là mục tiêu của ngân hàng nhà nước là hạ lãi suất và kích cầu là hướng dòng vốn về sản xuất. Nhưng chúng ta biết các doanh nghiệp sản xuất hiện nay đơn hàng thì ít, có đơn hàng đâu mà có nhu cầu dùng vốn. Do vậy, chỉ có hai đơn vị có nhu cầu dùng vốn nhất thì có một cái thùng không đáy đó là bất động sản thì lúc nào cũng có nhu cầu dùng vốn rồi vì toàn tay không bắt giặc thôi lấy sử dụng và tiền vay và tiền ờ, huy động của nhà đầu tư bằng hình thức là bán nhà trên giấy để làm dự án chứ chủ đầu tư có vốn đâu. Thì lĩnh vực này theo tôi có lẽ là khó đấy, sẽ bị giám sát và siết khá là chặt. À, lĩnh vực này thì chúng ta biết đã được cởi trói sau cái thông tư 02 ờ, và 03 của ngân hàng nhà nước rồi. Nên uh, nó sẽ giúp là tạo thanh khoản thôi. Chứ hiện nay lĩnh vực bất động sản thì cái khúc mắc lớn nhất của nó chính là vấn đề giá cung không gặp cầu à, nguồn cung giá cao rất là lớn nhưng dân đầu cơ bây giờ cũng đang lo gồng gánh ờ, trả nợ rồi cũng không có tiền nữa còn ờ, người đầu tư thực thì cái giá hiện tại nó quá là xa vời so với cái sức mua của họ <clears throat> còn chứng khoán có thể là một kênh ngắn hạn theo tôi nếu với những tình hình ờ, như thế này thì hoàn toàn kênh chứng khoán có dấu hiệu khởi sắc và thị trường chứng khoán tháng 5 tháng 6 thứ nhất là nó thiếu vắng thông tin về kết quả kinh doanh thì tháng à, cuối tháng 7 mới có đúng không còn à, từ giờ đến à, hết tháng 6 thì không có thông tin gì về kết quả kinh doanh cả các doanh nghiệp thì đại hội cổ đông rồi đúng không đa phần đưa ra kết quả kinh doanh kế hoạch là cũng không được tốt một là sụt giảm một hai là tăng trưởng nhẹ thôi tốt thì nó không được tốt nhưng mà những cái xấu nhất về nền kinh tế vĩ mô thì nó cũng uh, hiện tại là nó được tạm đẩy lùi chúng ta biết là tất cả những cái xấu về cái nợ về cái đáo hạn trái phiếu các kiểu thì được đẩy lùi cái ờ, nghị định 08 ờ, này nghị định 03 nghị định 02 đã đẩy lùi những cái xấu đó xuống một năm là xuống năm sau như vậy câu chuyện của năm nay chúng ta là tạm thời những cái xấu đã được uh, che lại và đẩy lùi thời hạn xử lý một năm nữa thì về tình hình vĩ mô nếu có những cái gì xấu thì phải đợi một năm nữa nó mới xấu nhá còn hiện nay thì từ giờ cho đến cuối năm thì theo cá nhân tôi nó sẽ bớt xấu hơn ở trạng thái là nền kinh tế sẽ có thanh khoản, dòng vốn sẽ có thể được khơi thông. <clears throat> Đó là về yếu tố vĩ mô như vậy. Nếu với những yếu tố vĩ mô như vậy thì thị trường chứng khoán chúng ta hoàn toàn có thể bước vào quá trình sideways up, tức là quá trình tăng nhá nhẹ đan sen luân phiên giữa các nhóm cổ phiếu. Một thông tin khá tích cực đối với nhóm cổ phiếu trụ cột của chúng ta à, tuần qua thì chúng ta biết là VinFast, công ty con của tập đoàn Vingroup thì sẽ niêm yết Mỹ thông qua giao dịch sát nhập với một SPAC à, và định giá công ty ở mức 23 tỷ đô. Đây là một mức định giá nó khá là cao. Bởi vì chúng ta biết hiện nay chỉ trong các ngành xe điện thì chỉ có hai công ty có mức định giá là cao hơn VinFast thôi. Tất nhiên là thành công hay không thì chúng ta chưa biết nhưng mà với những cái ờ, việc tham vọng và cái làm quy mô bài bản như Vingroup từ một tập đoàn ờ, nhỏ lên thành tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam ở thời điểm hiện nay thì cá nhân tôi cũng đánh giá tin tưởng là VinFast hoàn toàn có thể niêm yết thành công còn cái mức định giá khi niêm yết có thể đạt được 23 tỷ đô hay không thì chúng ta chưa bàn nhưng điều này nó giúp ích cho VinFast và tập đoàn Vingroup hoàn toàn có thể huy động vốn qua đợt IPO có thể huy động được đâu đó vào khoảng 10% tức là khoảng 2 đến hơn 2 tỷ đô thì nó sẽ giải quyết rất nhiều trong cái thời điểm ờ, kinh tế khó khăn dòng vốn như này. Đây cũng là một thông tin tích cực hỗ trợ rất lớn cho cổ phiếu Vingroup nói riêng và sẽ hỗ trợ tâm lý cho các cổ phiếu blue chip nói chung vì chúng ta biết khi cổ phiếu hiện nay bộ ba cổ phiếu nhà Vingroup thì chiếm vốn hóa rất lớn trên thị trường. Uh, ờ, VIX, uh, ờ, Vinhome và VIN Retail Sale VRE thì nếu mà bộ ba này ờ, quay đầu tăng giá thì có thể nâng đỡ điểm VN và nó sẽ có hiệu ứng đối với các nhóm cổ phiếu khác. Ít nhất là kìm hám đà điều chỉnh nếu các cổ phiếu gặp điều chỉnh. Còn nếu các cổ phiếu vào đà tăng giá thì nó có thể hỗ trợ cho các cổ phiếu có tiếp tục giữ được đà tăng giá. Cái vấn đề lớn nhất theo tôi hiện nay thì chính là tôi lo ngại giữa cái việc là đảo chiều dòng vốn thôi vòng vốn ngoại thôi bởi vì cái biên an toàn của chúng ta hiện nay còn rất thấp lãi giữa cái chênh lệch lãi suất cơ bản giữa Việt Nam đồng và USD còn chưa đến 100 điểm phần trăm đây là một biên mà trong nhiều năm nay chúng ta không thấy xuất hiện đấy có thể nói là chúng ta không xuất hiện thì đúng hơn vì trước đó theo tôi quan sát nhiều năm thì biên an toàn của chúng ta luôn rơi khoảng trên dưới 300 điểm phần trăm cơ thì như vậy nó mới hỗ trợ cho được ờ, dòng vốn tin tưởng vào Việt Nam đồng. Đó là về thông tin vĩ mô nhé. Với những thông tin vĩ mô như hiện tại thì hoàn toàn nó có thể hỗ trợ cho thị trường bước vào những nhịp tăng điểm mới và quá trình sideways up. Bây giờ mà kỳ vọng một sóng tăng điểm mạnh thì theo tôi không có đâu. Mà nó sẽ là tăng điểm luân phiên, nó giống như thời gian vừa qua. Đó và về vấn đề thông tin. Còn xét trên ờ, bình diện vĩ mô nhé. Đối với thế giới thì ờ, chứng khoán Mỹ tiếp tục đi sideways rồi. Ờ, vẫn đi sideways trong biên độ 33 34 nghìn không có gì để theo dõi. Và theo tôi ảnh hưởng nếu chứng khoán Mỹ tiếp tục đi sideways như này thì nó sẽ dần không còn ảnh hưởng đến chứng khoán Việt Nam. Đối với các thị trường thế giới khác thì chứng khoán thế giới lớn thế giới khác vẫn đang ở mức cao và tăng điểm khá là tốt. Chúng ta biết chứng khoán Nhật này đạt được mức tăng điểm cao nhất trong vòng hơn một năm và hiện nay đang hướng đến vùng đỉnh ờ, lịch sử, vùng đỉnh cũ. Đấy, chứng khoán Nhật này lại hướng đến vùng đỉnh là 30.500, hiện nay đang 29.500 rồi. Đã vượt qua cái mức giá cao nhất trong vòng một năm trở lại đây rồi. Đấy, có thể nói là kinh tế thế giới thì gặp nhiều khó khăn nhưng chứng khoán tiếp tục lập đỉnh. Đây là một cái điều nó hơi hơi bất thường một chút Điều này nó cũng hàm nghĩa với việc là hiện nay dòng tiền đang không biết đi đâu. Đấy, không biết đi đâu thì họ lại quay vào thị trường chứng khoán thôi. Họ quay vào thị trường chứng khoán không phải thị trường định giá rẻ, không phải kinh tế vĩ mô tốt hay triển vọng doanh nghiệp sáng sủa mà đơn giản là họ không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì chúng ta biết trên thị trường chứng khoán thì cơ hội kiếm sóng ngắn hạn vẫn có và thứ hai là cái thanh khoản, cái vấn đề lớn nhất của chứng khoán đối với các tài sản khác là vấn đề tính thanh khoản Đặc biệt là đối với bất động sản, chúng ta biết bất động sản một khi điều chỉnh một cái là thanh khoản tắt ngấm nghe Nhưng chứng khoán thì các bạn vẫn có thể rút tiền ra được, chỉ cần các bạn hạ giá bán. Đây theo tôi là hiện nay quá trình duy nhất giải thích được là tại sao điều kiện kinh tế vĩ mô thì không hề không hề thuận lợi. Các ngân hàng trung ương đưa lãi suất lên mức rất cao nhưng mà chỉ số chứng khoán các nước vẫn neo ở mức cao và vẫn mà có tăng giá thì theo tôi lý giải duy nhất có thể Hợp lý đến thời điểm này đó là họ không còn lựa chọn nào tốt hơn. Đối với thị trường chứng khoán không chỉ nguyên Nhật đâu. Đây thị trường chứng khoán Anh này. Cũng vẫn đang đứng ở mức đỉnh này. Có điều chỉnh một chút so với mức 8.000 rồi. Nhưng tiểu chung lại thì vẫn là mức đỉnh rất là cao. Vẫn là đang ở vùng đỉnh lịch sử. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy thị trường chứng khoán Anh đã tạo mô hình hai đỉnh rồi nhá Nhiều khả năng sẽ bước vào nhịp giảm cũng phù hợp thôi bởi vì lãi suất của ngân hàng trung ương Anh đã tăng lên mức khá cao từ mức 0% đưa lên mức 4,5% ờ, ờ, một mức lãi suất rất là cao trong nhiều năm thứ hai là lạm phát của Anh vẫn đứng ở mức 10% một mức cực kỳ có thể nói là quá cao luôn nhưng mà chứng khoán vẫn lập đỉnh và đứng ở vùng đỉnh thì nó quá là vô lý <coughs> nên nó đã tạo mô hình hai đỉnh rồi khả năng nó sẽ bước vào quá trình điều chỉnh thôi phải điều chỉnh chứ không thể đứng mãi được thế này chứng khoán Đức này vẫn tiếp tục quá trình lập đỉnh này. Chúng ta biết là nền kinh tế châu Âu cũng đang gặp khó khăn nhưng mà chứng khoán châu Âu thì dường như là không quan tâm đến điều đó. Đấy, nhưng chứng khoán Đức cũng đang tiến đến vùng đỉnh lịch sử rồi. Khả năng nó sẽ cũng sẽ tạo mô hình hai đỉnh rồi đi xuống thôi, không thể tăng mái được. Chúng ta biết lãi suất của ngân hàng châu Âu thì cũng đã tăng 25 điểm phần trăm trong tuần trước nữa lên mức 3,75 uh, lạm phát của châu Âu thì vẫn đứng ở mức 8%, một trong mức rất là cao. Mà chúng ta biết các nền kinh tế lớn đều đưa mục tiêu là đưa lạm phát về 2%. Thì chúng ta không biết bao giờ nó về được 2% đây. Do vậy, thị trường chứng khoán dường như là đang hiện tại là đang tách rời đối với sức khỏe của các doanh nghiệp và đặc biệt là tách rời kinh tế vĩ mô. Nhưng theo tôi, cái quá trình này nó sẽ chỉ diễn ra trong một thời gian nhất định nào đó rồi nó sẽ phải đảo chiều thôi. Nó tương tự như chứng khoán Việt Nam ạ năm 2021 đầu 2022 tách rời khỏi nền kinh tế vĩ mô tiếp tục lập đỉnh trong khi sức khỏe doanh nghiệp lúc đó nó không hề thuận lợi thì sau đó chúng ta bước một nhịp giảm rất là mạnh à, chứng khoán Pháp cũng vậy đứng ở mức rất là cao luôn tiêu chung lại là chúng ta thấy là nền kinh tế về bức tranh kinh tế vĩ mô thì ờ, không hề sáng sủa nhưng ít nhất là trong vòng 3-4 tháng tới là nó không hề xấu hơn. Đấy. Còn về các thị trường chứng khoán thế giới thì ở mức là khá là ổn định, đa phần là đang lập đỉnh hoặc đứng ở trên vùng đỉnh. Điều này nó cũng hoàn toàn ủng hộ là chưa có những cái diễn biến bất thường nào xảy ra. Như vậy với những tin tức vĩ mô ờ, của Việt Nam thì ờ, những tin tức vĩ mô hỗ trợ, còn đối với thế giới thì nó bình ổn thì khả năng là VN-Index của chúng ta sẽ bước vào một nhịp tăng giá mới. Đó là xét trên yếu tố tin tức nhá, về chứng khoán thế giới nhá. Thì theo cá nhân tôi khi chứng khoán thế giới trừ nó có điều bất thường xảy ra, còn nếu nó cứ đi sideways ở vùng đỉnh như thế này thì nó sẽ dần tách rời và không ảnh hưởng đến chỉ số viên vn Việt Nam và chỉ số viên vn Việt Nam sẽ chủ yếu bị ảnh hưởng bởi yếu tố dòng tiền và nội tại của nền kinh tế Việt Nam thôi. Xét về sức khỏe của các doanh nghiệp thì thực sự là nó đang ở mức khá là yếu không hề tốt. Nhưng xét về bức tranh Himo thì ờ, các chính sách của ngân hàng nhà nước của chính phủ đã đưa ra bây giờ chúng ta nhìn xem là chính sách đó khi được thực thi và kết quả nó thế nào thì cuối năm chúng ta mới biết kết quả đúng không nhưng trước hết là cứ có chính sách và thúc đẩy chính sách thì nó là mang yếu tố tâm lý và thứ hai là yếu tố giải phóng về dòng tiền tắc nghẽn trên nền kinh tế đó cũng sẽ là thuận lợi cho thị trường chứng khoán với những yếu tố như trên thì chúng ta trở lại với phân tích chỉ số VN-Index của chúng ta thôi. Chỉ số VN-Index của chúng ta hiện nay đang đi trong quá trình là sideways up rồi. Chúng ta nhìn thấy hiện nay chỉ số đang ở 1066,9. Chỉ số sẽ hướng đến chinh phục vùng giá 1085. Đấy, vượt qua 1085 sẽ hướng đến vùng giá 1001. Theo tôi trong tuần này chỉ số sẽ hướng đến vùng giá 1085 và chúng ta chờ đợi chỉ số sẽ tiếp cận vùng giá này như nào. Vượt qua vùng này thì sẽ hướng đến 1001 với các ờ, chỉ báo kỹ thuật thì ờ, cũng đang cho tín hiệu tích cực. Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy là trong 2 tuần gần đây thì viên Index của chúng ta có dấu hiệu là sideways up. Khối lượng cũng có xu hướng là tăng dần lên, nó cho thấy là dòng tiền bắt đầu tham gia trở lại với thị trường. Đấy. Giá tăng, khối lượng tăng, đây là một trong những cái dấu hiệu nó tích cực hơn. Thứ hai là chúng ta nhìn thấy số phiên tăng giá đã xuất hiện dày hơn, nhiều hơn. So với hai tuần trước đó thì số phiên giảm giá đa phần áp đảo thì đây cũng là một dấu hiệu vừa tích cực về giá vừa tích cực về khối lượng. Về các chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy là MACD cũng đã cắt đường tín hiệu đi lên, đang có dấu hiệu là mở rộng tiến lên trên không. RSI cũng đã tiến đến vùng giá 60, đó, vượt qua cái vùng sideways quanh 50. Kết hợp các chỉ báo kỹ thuật lẫn các tín hiệu kỹ thuật cũng như là các chỉ báo về dòng tiền thì chúng ta nhìn thấy là viên index của chúng ta đang ở cái trạng thái là tích cực. Quá trình sideways up sẽ được tiếp diễn. <coughs> Đối với các nhóm cổ phiếu nhé, thì ờ, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đi 30. Theo tôi, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tuần qua đã có dấu hiệu tích cực hơn khá là nhiều. Đặc biệt là trong 3 ờ, phiên gần đây, dòng tiền có dấu hiệu là bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn khối lượng đã tăng, giá cũng đã manh nha tăng trở lại và hoàn toàn tuần này nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn có thể tiếp tục thu hút được dòng tiền. Các chỉ báo kỹ thuật mà CDRI thì cũng cho tín hiệu tăng giá. Đây là một trong những tín hiệu khá là tích cực trong vòng uh, thời gian khá là lâu. VN-Index nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn của chúng ta chưa hề xuất hiện đối với nhóm cổ phiếu trung bình đối với nhóm cổ phiếu midcap nhé đối với nhóm cổ phiếu midcap thì chúng ta có thể nhìn thấy nhóm cổ phiếu này tiếp tục thu hút được dòng tiền à, nhóm cổ phiếu này đã vượt đỉnh gần nhất tháng tư rồi hiện nay sẽ tiếp tục hướng đến chinh phục cái đỉnh hồi cao nhất hồi cuối năm 2022 là 1421 thôi. Hiện nay uh, chỉ số này đang ở 1369. Uh, các chỉ báo kỹ thuật cũng cho dấu hiệu tích cực. Như vậy dòng tiền sẽ tiếp tục đổ vào nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa trong tuần tới. Đối với nhóm cổ phiếu ờ, vốn hóa nhỏ small cap Nhóm cổ phiếu này thì đã leader cho thị trường trong 2 tuần qua. Đây điều này thể hiện rất rõ là cái mức độ tăng giá của nhóm cổ phiếu này đã vượt mọi đỉnh sóng hồi rồi. Ờ, đạt được cái đỉnh cao nhất tính từ ờ, tháng 11 năm 2022 và tiếp tục chinh phục những vùng đỉnh mới. Nhóm này sẽ tiếp tục là leader của cổ phiếu trong thời gian này. Theo tôi, nhóm cổ phiếu midcap và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã bắt đầu tham gia cùng nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ để thúc đẩy thị trường tăng giá. Đây là một dấu hiệu nó khá là tích cực. Nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì có một dấu hiệu là đang tiến vào vùng ờ, quá mua với chỉ báo RSI đang đứng ở mức là khá là cao 77. Như vậy Điều này nó hàm nghĩa là nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ tiềm ẩn sẽ xảy ra một nhịp rung lắc điều chỉnh trong tuần này. <clears throat> Khi nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ điều chỉnh, dòng tiền hoàn toàn có thể tìm đến nhóm cổ phiếu à, vốn hóa lớn và vốn hóa trung bình. Do vậy, bạn nào mà đang cầm nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ ờ, với những mức tăng là 20-30% trong tuần qua thì có thể canh và xem xét là chốt lời ngắn hạn. Bởi vì nhóm này, các chỉ áo kỹ thuật đang chỉ ra là nhóm này hoàn toàn có thể gặp áp lực điều chỉnh khi chỉ báo kỹ thuật đã tiến vào vùng quá mua <clears throat> khá là mạnh rồi <clears throat> nhưng mà với những cái dấu hiệu về dòng tiền thì nhóm cổ phiếu này vẫn sẽ tiếp tục là thu hút dòng tiền nhé <clears throat> sóng ờ, hiện nay sóng sẽ luôn phiên giữa các nhóm cổ phiếu thôi đối với các cổ phiếu trụ cột khác thì ờ, cá nhân tôi đánh giá là các bạn nên tìm và canh mua những cổ phiếu uh, blue chip mà đá tích lũy ở vùng đáy tốt hiện nay giá vẫn đang ở, ở cái nền giá vùng đáy chứ còn đối với các cổ phiếu mà đã tăng mạnh gấp 2 từ đáy rồi Đấy, thì kể cả bây giờ nó vượt đỉnh thì theo tôi rất có thể nó là quá trình vượt giả và vượt để phân phối thôi. Do vậy, thời điểm này với cái bức tranh kinh tế vĩ mô hiện tại, chúng ta không thể kỳ vọng cổ phiếu có thể bước vào uptrend, một trend tăng giá dài được. Do vậy, chúng ta hết sức lưu ý những cái tín hiệu uh, giả trên thị trường. Chúng ta sẽ xét một vài nhóm cổ phiếu chủ chốt trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để chúng ta có cái nhìn nó rõ hơn. À, thứ nhất là nhóm cổ phiếu ngân hàng. Đây, chúng ta nhìn thấy Vietcombank đang ở vùng đỉnh, à, gần vùng đỉnh lịch sử rồi. Theo tôi, bạn nào có Vietcombank thì canh mà bán ra thôi nhá. Vietcombank đang một mình một chợ rồi. Nhưng mà với những thông tin mà vĩ mô hiện tại thì sớm muộn nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều nhóm ngân hàng. Tôi không đặt kỳ vọng vào nhóm ngân hàng. Cổ phiếu BIDV thì cũng vẫn đứng ở vùng 45, nó khá là ổn định. Nếu trong trường hợp tăng thì có lẽ nó cũng không tăng giá được nhiều đâu. Có lẽ kéo giá lên 46, 47 là cùng thôi. Các bạn cũng canh mà chốt lời thôi. Không không CTG <coughs> CTG thì khả năng có thể quay trở lại 30 khi các dấu hiệu tích cực trở lại nhưng mà kỳ vọng bứt phá thì không có mua mới thì tôi nghĩ là với biên lợi nhuận 5% nó không xứng đáng đâu. <clears throat> VPBank, VPBank sau nhịp điều chỉnh thì ờ, nói chung là dòng tiền thì đang khô cạn, chưa hề có dấu hiệu gì cả. Techcombank kế hoạch kinh doanh năm nay thì ờ, điều chỉnh giảm so với năm trước, do vậy nó không hề sáng sủa. Do vậy là cổ phiếu Techcombank có lẽ cũng đi sideways là chính thôi, quanh 30 thôi. <clears throat> Sacombank, một trong những ngân hàng có thiên hướng đầu cơ khá là cao. Tôi nghĩ là với mức định giá hiện tại thì Sacombank không hề rẻ và nó cũng không kỳ vọng nhiều. Đặc biệt nếu so với cái đáy 14 thì hiện nay giá đang cách đáy 80% rồi. Nó không phải là một vùng giá lý tưởng. Các bạn mà có hàng thì canh nếu mà cổ phiếu lập đỉnh lịch sử thì canh chốt thôi. đối với nhóm cổ phiếu thép à, về kinh tế vĩ mô thì không hề tốt sáng sủa cho nhóm cổ phiếu thép nhé nhưng nhóm cổ phiếu thép đang quá quá trình bứt phá theo tôi đây không phải là quá bình bứt phá vào trên tăng đâu nhiều khả năng nó sẽ là tăng để các nhà đầu tư lớn họ bán hàng thôi do vậy chúng ta tranh thủ cổ phiếu Hòa Phát sẽ gặp cản rất mạnh ở vùng giá quanh 24 này trước đó chúng ta biết nguồn cung rất là lớn ở đây do vậy giá hiện nay đang 22,36 rồi không nhiều dư địa để tăng đâu nếu các bạn có hàng thì chờ vùng giá quanh 24 mà bán thôi <coughs> Hoa sen cũng vậy Hoa sen cái vùng giá 17 này rất khó qua Qua 17 thì đến vùng giá 18, 19 này cũng không qua được Nói chung là nhóm cổ phiếu thép theo tôi là nó sẽ tăng cùng thị trường thôi Nó không có nhiều dư địa để tăng giá mạnh đâu do vậy nó cũng không phải nhóm cổ phiếu ưu tiên mua Nam Kim cũng vậy thôi cái khu vực đỉnh giá 16 17 này nguồn cung rất là lớn rất là khó để bứt phá qua đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán hiện nay thì các công ty chứng khoán năm nay kết quả kinh doanh chúng ta biết đa phần đều thụt lùi hoặc là giảm so với năm trước do vậy kỳ vọng tăng cao thì không có SI thì vừa lập cái đỉnh khá là cao nhưng mà theo tôi thì SI đang đi trong cái kênh giá à, sideways up và cũng đang ở gần cạnh trên kênh giá rồi. Nhiều khả năng SI chỉ hướng đến quanh 24 thôi. Cũng không kỳ vọng gì tăng giá cả. Bạn nào có thì canh mà bán thôi. HCM, <coughs> HCM thì chúng ta biết đấy, giá cũng đang 26 rồi. Cái vùng giá 27 28 là một vùng giá mà nguồn cung rất là nhiều, rất là dồi dào mà kết quả kinh doanh thì hiện nay đang rất là kém thụt lùi so với năm trước. Do vậy chúng ta cũng không kỳ vọng gì cổ phiếu có thể lập những cái đỉnh cao mới. Do vậy bạn nào có thì cũng canh bán thôi. <clears throat> Đối với chứng khoán bản Việt, chứng khoán bản Việt thì đang ở vùng giá 32. Không không hề thấp nhé. Kết quả kinh doanh thì năm nay cũng kém đi rất là nhiều do vậy nếu mà bạn nào theo thiên hướng đầu cơ dòng tiền thì tôi không biết chứ cá nhân tôi thì tôi nghĩ là đối với những cổ phiếu định giá không hề rẻ này thì sẽ canh bán chứ không hề canh mua đâu VND 158 VND vẫn sẽ thử thách cái vùng giá là 17 này thôi qua được hay không thì không biết nguồn cung ở vùng này mỗi khi lên 17 thì nguồn cung rất là mạnh nên chúng ta cũng chưa biết được chuyện gì xảy ra tức là nhóm cổ phiếu chứng khoán và nhóm cổ phiếu thép ngân hàng thì đa phần chúng ta không nhìn thấy triển vọng sáng sủa ít nhất là nhóm này đang ở những vùng giá cao à, và nếu kỳ vọng nó tăng giá mạnh hơn thì rõ ràng kết quả kinh doanh nó không ủng hộ yếu tố dòng tiền hiện nay nó không quá mạnh không thể tạo ra những cơn sóng à, phục hồi mạnh mẽ do vậy cá nhân tôi nghĩ là những nhóm cổ phiếu này đa phần sẽ còn dư địa tăng giá khoảng 7 đến 10% thôi. Nhà đầu tư mà có hàng thì có thể canh chốt những nhóm cổ phiếu này. Đối với nhóm cổ phiếu dầu khí <clears throat> Gas thì vẫn đao chen rồi, chúng ta chưa nhìn thấy. Hiện nay thì gas đang có cái hỗ trợ khá mạnh ở 92 đấy. À, nếu nhà đầu tư nào mà yêu thích nhóm cổ phiếu dầu khí, chúng ta biết giá dầu thì đang đao chen. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể canh mua gas ở 91, 92. Chúng ta sẽ dừng lỗ nếu mà giá phá qua 88. À, dừng lỗ khoảng 5%. Chưa đến 5%. Dừng lỗ 4 đến 5%. Chốt lời thì ờ, chúng ta hướng về vùng giá là 110 nếu phục hồi lên. Đấy là đối với cổ phiếu gas. Các bạn ờ, có thể canh mua. Với điều kiện là các bạn phải dừng lỗ nếu phá qua 88 nhé dừng lỗ khoảng 3 đến 4%, chốt lời khoảng 20%. PVS, PVS thì vẫn đứng ở cái tích lũy ở cái nền 2725 à, à, này rất là lâu, tôi không nhìn thấy cái dấu hiệu bứt phá của cổ phiếu PVS. PVD, PVD thì uh, cái vùng giá 22 này cũng không phải là vùng giá lý tưởng để mua nó cũng là gần gấp đôi so với cái vùng đáy 12 rồi Đối với BSR, BSR tích lũy khá là tốt ở vùng giá 16. Nhưng mà với kết quả kinh doanh hiện tại thì ờ, cũng không biết được, rất là khó để kỳ vọng BR có thể bứt phá. Nếu trường hợp bứt phá thì BR có thể hướng đến vùng giá 20. PLX PLX thì đứng ở vùng giá 37 đây thực ra nó cũng không phải là vùng giá lý tưởng về kỹ thuật thì nó cũng không có chỉ báo nào cho thấy là cổ phiếu PLX có thể bứt phá <clears throat> đối với nhóm cổ phiếu ờ, blue chip khác như FPT FPT FPT theo tôi hiện nay xem nào khả năng là đi ngang thôi đi ngang quanh vùng 80 85 thôi không có nhiều dấu hiệu bứt phá đâu FPT chúng ta nhìn thấy đang tạo cái vai phải này khả năng FPT vẫn đang ở vùng đỉnh thôi đây là vai trái này đây là cái đầu này, đang tạo cái vai phải này ờ, sau cái vai phải này khả năng FPT sẽ bước vào quá trình chen thôi FPT vẫn ở vùng trên đỉnh khá là nguy hiểm nếu đầu tư lướt sóng ngắn hạn thì cũng không được tốt lắm cổ phiếu bán lẻ MWG. MWG hiện nay thì kết quả kinh doanh thì không được tốt chắc chắn rồi. Nhưng mà về kỹ thuật thì MWG đang có hỗ trợ khá là tốt ở vùng giá 3738. Quý vị hoàn toàn có thể canh mua 3738 dừng lỗ 5% khi phá qua 35. Mục tiêu hướng đến là 48 49. Đây là sóng phục hồi kỹ thuật thôi. Dừng lỗ 5% chốt lời khoảng 20 25% tùy quý vị lựa chọn thôi. Khi dòng tiền tìm đến thì nó sẽ phục hồi. FRT thì tiếp tục sideways down rồi. DG1 thế giới số. <clears throat> DG1 đang có cái uh, lực mua khá là mạnh nhá ở vùng uh, 34 35 này. Đấy với cái tín hiệu kỹ thuật về dòng tiền chỉ báo vào mạnh thì quân ở vùng giá 3334 này quý vị cũng có thể vào, quý vị có thể dừng lỗ. quân này thì phải dừng lỗ 10%, dừng lỗ phá qua 27, mục tiêu hướng đến là 47. Nếu tăng giá thì cũng khá là cao nhé, 35 40%, nhưng dừng lỗ thì 10%. cái dòng tiền vào bắt đáy của phiếu đi Digiwon này khá là tốt nhé trong vòng 3 tuần gần đây cái dòng tiền lực bắt đáy rất là mạnh khi cổ phiếu này xuống quanh 30 này 30 33 này với lực bắt đáy mạnh như này cổ phiếu này hoàn toàn có thể có thể phục hồi đối với họ cổ phiếu nhà VIX Cổ phiếu Vingroup thì ờ, tạo đáy quanh 50 này khá là tốt rồi. Hiện nay vùng giá 50 51, đây là một khu vực mua khá là tốt. Ở vùng giá 52 đổ xuống 50 52 là một khu vực mua ngắn nhất cổ phiếu VIX sẽ hướng đến vùng giá 58 60. À, còn nếu mà chuẩn kỹ thuật thì cổ phiếu VIX có thể hướng đến vùng giá là 72 75. Đối với cổ phiếu Vinhome Vinhome sau khi hình thành mô hình hai đáy ở 40, hiện nay thì ờ, đang hướng đến 53. À, ờ, vượt qua 53 sẽ hướng đến 58, xa hơn có thể hướng đến 63. Nói chung ờ, nếu mà đồ thị thì cổ phiếu Vingroup sẽ đẹp hơn Vinhome, cổ phiếu VIX. VRE thì là cổ phiếu có chart xấu nhất trong 3 mã cổ phiếu. Có lẽ VRE tiếp tục đi sideways trong biên độ là 3126 thôi. Nhiều khả năng đợt này sẽ hướng đến 31, 32. Sideway up 10%. Ok, đấy là nhóm những cổ phiếu lớn trụ cột thì uh, xu hướng chung của các cổ phiếu trụ cột đều có xu hướng là tăng giá tầm 5 ờ, đến 10%. Cá biệt có một vài cổ phiếu thì có thể có mức tăng giá tốt hơn. Uh, thị trường thì nó rất là rộng còn rất nhiều mã cổ phiếu nữa, tôi sẽ không điểm qua à, tôi chỉ điểm qua một vài nhóm cổ phiếu lớn ảnh hưởng đến viên đất thôi. Tiệu chung lại thì ờ, chỉ số viên đất của chúng ta trong ngắn hạn có yếu tố tích cực. Chỉ số vn 30, uh, mid cap và chỉ số small cap đều có yếu tố ngắn hạn là tích cực. Do vậy, nhưng hiện nay về bức tranh kinh tế vĩ mô thì tất nhiên là không hề sáng sủa. Thế giới còn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Những cái xấu nhất thì nó chưa phản ánh vào. À, thị trường chứng khoán và nó có thể phản ánh bất cứ lúc nào bằng một cú đánh bất ngờ. Do vậy, thời điểm này cá nhân tôi thì vẫn giữ quan điểm là chúng ta phải cẩn thận. Trước đó tôi thường khuyến nghị quý vị là chúng ta có thể giải ngân hướng đến nhóm cổ phiếu mid cap và small cap với mức giải ngân 30%. À, còn đối với thời điểm hiện nay thì với những à, tình hình kinh tế vĩ mô thế giới khá là ổn định. Đấy, thị trường chứng khoán thế giới vẫn neo trên vùng đỉnh. À, kinh tế vĩ mô Việt Nam thì về nền kinh tế thực thì khá là xấu đấy nhưng mà về các chính sách vĩ mô đưa ra thì nó hỗ trợ tích cực trong ngắn hạn do vậy quý vị hoàn toàn có thể tăng tỷ trọng cổ phiếu lên mức khoảng 40 50 phần trăm còn giữ mức tiền khoảng 60 phần trăm 5 60 phần trăm là một mức đầu tư phù hợp trong thời điểm này còn quý vị sẽ phải tự lựa chọn luân chuyển uh, dòng tiền vì tuần này thì nhóm cổ phiếu Small Cap có dấu hiệu là báo được tiến vào vùng quá bán điều chỉnh và nhóm cổ phiếu à, vốn hóa lớn thì lại có dấu hiệu là thu hút dòng tiền thì quý vị phải biết luân chuyển linh hoạt. Cái này thì có lẽ là quý vị phải tự cân nhắc trong danh mục của mình thôi. Ok tôi xin à, kết thúc buổi nhận định thị trường ở đây. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch à, thành công.